Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì uh, như đã hứa trong cái uh, video lần trước mà mình unbox cái ghế mới mà mình mới mua Thì uh, hôm nay mình sẽ làm một cái clip tổng hợp review những cái ghế uh, về camping, cặp trại mà mình đã sử dụng qua uh, Và bên cạnh đó thì mình có mượn thêm bạn bè mình một số cái ghế nữa Để um, review cho mọi người xem hết những cái ghế mà um, nó thông dụng mà thường mang đi à, cắm trại là nó sẽ như thế nào và mình sẽ review từng cái về cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó bây giờ à, mình sẽ đi à, chi tiết từng cái ghế một cho mọi người xem nhá rồi thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cái giá ghế cho mọi người xem trước nhá là bắt đầu với cái ghế Wanderer này là mua ở BCF là cái ghế này giá ngày xưa mình mua giá gốc của nó là 34 đồng nhưng mà ngày xưa mình mua là được nửa giá là chỉ còn lại cỡ khoảng 17 đồng thôi đó rồi tiếp theo á, là cái ghế này á, là cái ghế director chair mua ở cây mạc của bạn mình là giá của cái ghế này là 45 đồng nó là bằng chất liệu aluminum cho nên là rất là nhẹ này rồi tiếp theo á, là cái ghế này là ghế Coleman là cái ghế này á, nó còn đi kèm với cái túi cooler bag nữa để mà để um, mấy chai bia hoặc chai rượu cái phía bên kia xong rồi bỏ đá vào là, giữ lạnh cho các bạn thì cái ghế này á là khoảng cỡ à, sáu chục đồng mình mua từ ngày xưa đó nhưng mà ghế này là mua um, ở trên uh, marketplace là tại vì à, người ta có mà không xài cho nên là brand new mua giá rất rất là rẻ luôn kế tiếp á là cái ghế này là cái ghế cascade là mountain tech là mình mua ở um, uh, Costco thì thường đồ của Costco thì nó bán theo từng đợt là hết cái pallet là coi như là hệ thang, đôi khi á, thì nó sẽ về hàng lại còn đôi khi là không thì à, mình thấy cái ghế này á, nó rất là tiền và nhẹ cho nên là mình mua luôn giá của cái ghế này mua ở Costco thời điểm đó là cỡ khoảng 50 đồng đó nhưng mà giá này giá ghế này á là ở Amazon á là 125 đồng rồi tiếp theo ghế này là đến từ uh, Kmart là nó gọi là hexagon chair là ghế này á giá của nó là 39 đồng cái ghế tiếp theo á, là cái ghế Austral và cái dòng ghế này á, là cái dòng ghế là Getaway Deluxe là ghế này cái giá mà retail price á, là 129 đồng và club price á, là hình như 59 đồng hay sao đó thì mình nghĩ là em mình là mua lúc nào sale nữa thì chắc là nửa giá tại vì đợt vừa rồi là làm um, Anaconda có sale từ 20 tới 50 phần trăm những cái đồ ở trong shop đấy và cái ghế này là cái ghế của mình à, trong à, video à, vừa rồi mình có review cho mọi người là cũng đến từ cái hàng Austral như cái ghế kia nhưng mà dòng này là dòng Commander đó thì cái giá gốc của nó là 169 Club Price là 109 và mình mua cùng đợt với cái ghế này cho nên nó sale nửa giá là còn xuống 85 đồng từ thường thường khi mà nói sale nửa giá là nó sale nửa giá từ cái từ cái giá gốc chứ không phải là cái giá Club Price nha mọi người rồi và đến cái ghế cuối cùng ghế này á, là cũng được mua từ Anaconda luôn cái dòng này là cái dòng Dun four wheel drive mà loại này là loại uh, recliner cái ghế này á, cái giá retail price á, là khoảng cỡ 260 cái giá club member á, là cỡ khoảng 159 đồng nhưng mà cái ghế này lúc on sale á cỡ khoảng 100 đồng đó mình sẽ đi chi tiết từng cái ghế cho mọi người xem nhá ừ. giỏi làm khán giả giỏi á rồi để bây giờ đã à, đi quay tiếp uh, review nhá Ok, bây giờ mình sẽ review cho mọi người cái ghế đầu tiên Thì đây là cái ghế Wanderer được mua ở BCF Cái ghế này là cái ghế um, một trong những ngày đầu tiên của mình và vợ mình đi à, cắm trại Mà lúc ngay đầu mua đồ thì thường mua ở BCF không à Đó, chứ lúc đấy là chưa biết tới Anaconda và không để ý để mà xem đồ ở trong đấy Thì với cá nhân mình á, mình thấy là đồ của um, Anaconda nó sẽ sell nhiều hơn là đô của BCF vậy là kỳ kỳ uh, range đô á kỳ những cái loài đô này nó nhiều hơn của BCF nhiều đó rồi thì kỳ kế này á, ấn tượng đầu tiên ngày xưa tụi mình mua là tại vì cái giá của nó lúc để start á, là 34 đồng và mua sell thì 17 đồng thì nó rất là hợp lý luôn và kỳ ghế rất là nhẹ này. đó đó ghế rất là nhẹ ừ, đi chơi đâu mà kiểu qua đêm một ngày á, thì kỳ ghế này là rất là hợp lý cho những bạn mà mới start luôn đó thì bây giờ mình sẽ ngồi thử cho mọi người xem nha à, thấy chưa nó ngồi cũng thoải mái không để nổi những cái dòng ghế như thế này á gọi là ghế quạt phâu đó thì á, à, vấn đề của nó là khi mà các bạn ngồi xuống á là nó sẽ bị trùng xuống và cái lưng á, nó sẽ không được thoải mái đó nhưng mà nếu mà đi cắm trại cả khoảng một ngày thì ok rồi cái cái tựa tay này nó với mình thì nó cũng hơi thấp nói chung là cũng ok để sử dụng bây giờ cái ghế này có cái gì nó sẽ có một cái cái đựng nước ở đây và bên này á nó sẽ có một cái túi nhỏ để đựng đồ đó thì trong những cái cái ờ, review ờ, về ghế này á thì mình sẽ test cho mọi người xem là cái size mà để để để để cái cup holder này thì nó sẽ để được những cái gì nhá rồi thì bây giờ mình sẽ thử hai cái chai nước mà mình hay sai cho mọi người xem luôn để mọi người biết là xem là có vương nhá rồi chai nước suối bình thường này thả vào perfect luôn là cái size size này là cái size ờ, standard này đó rồi bây giờ cái chai này mà người nghĩ có vừa không nó cũng sẽ bị chật thì nếu mà tháo cái lớp dưới này ra xem nó có vừa không nha cũng không vừa luôn đó đó là một cái yếu tố để mọi người xem xét nha đó là chỉ có những cái chai nước suối bình thường thôi ok rồi sau một thời gian dài sử dụng cái ghế này á tới ờ, hôm nay á, là cái ghế này là được nghỉ hưu rồi <laughs> tại vì là có cái vấn đề như thế này ngồi lâu á thì như cái clip mà review đợt trước á mình còn nói với mọi người á là ngồi lâu thì những cái ghế rẻ tiền như thế này này cái phân nhựa này này đó nó sẽ bị toạc ra nó sẽ bị rách mình sử dụng cái ghế này cỡ khoảng một năm á thì cái vấn đề này sẽ bắt đầu có là nó sẽ bị rách cái này ra tại vì mình ngồi thì mình hay ti xuống cho nó thoải mái thì nó sẽ bị rách cái này ra và mình đã à, thời gian đó là mình chưa muốn mua cái mới cho nên mình đã khắc phục bằng cái cách là giấy à, lấy cái dây à, kèm á là mình xoắn nó lại với cái sợi dây này luôn đó thì nó di chuyển lên xuống được nữa nhưng mà để đúng vừa tâm của mình mình thắt chặt nó lại là sau này giữ được nó sẽ không bị đứt cái này ra đó. bên này nó cũng bị vậy này thấy chưa đó thì làm như thế này á, là cái ghế nó vẫn sử dụng được vẫn ngồi được nhá không ảnh hưởng gì tới cái ghế cả và coi như là xếp tiền được một thời gian đó thì cái ghế này gặp lại rất là dễ dàng đó kéo vào rồi thì đây là cái túi của nó nhé mọi người để bây giờ mình gặp lại mình cho vô túi cho mọi người xem này yeah. Dạ. thì mình sẽ cho cái đầu vào trước cho nó gọn sơn cái là thắt cái này lại đây vậy là xong đó cho nên là cái ghế này là rất là gọn so với những cái ghế khác mặc dù ngồi là êm nhưng mà nó rất là cong cành còn cái ghế này á, là đi một ngày hai ngày mang cái ghế này rất là tiền luôn đấy nhưng chỉ có một cái là mua cái ghế này á, thì cứ khoảng năm nó sẽ bị hư cái vấn đề mà cái armrest đó rồi mở ra lại cho mọi người xem nhá Ngay thì nhanh gọn lẹ Yeah Rồi cái này Buộc vào để bên cạnh Cho nó gió nó khỏi bay nha Ok Rồi bây giờ mình sẽ review cái ghế tiếp theo cho mọi người xem nha Đây cái ghế này là đến từ Kmart Ghế này á là ghế director chair nhá à, giá của cái ghế này là như này mình nói là 45 đồng đó thì mình sẽ ngồi thử này ừ cái ghế này ngồi cảm thấy là chắc chắn ghê rồi có cái bàn này để mà để ly này phải để đồ ở trên này là quá rộng rãi luôn đó nhưng mà cái ghế này á với mình thì cái armrest là hơi thấp mình không adjust được đó bên cái ghế này là nó có cái túi nữa ha Yeah, cái túi này là cooler bag, luôn. Đó. Mở lên được. Mở lên được à? À, đây, đây, đây. Này, lọc lại. Đó. Đó. Là có cái túi để cooler bag để đá với để nước nước uh, mát ở trong này là quá hợp lý luôn. Xong cái đông lại. Đó. Chợ, cái ghế này cũng đá chứ. Ừ, nhưng mà chỉ có cái armrest thì nó hơi hơi thấp với mình. Mình thì muốn nó à, uh, à, lên tí xíu nữa đó ok giờ gặp cái này lại nè này có hai cái lóc rồi gặp lại bên này cũng vậy gặp lại được đó thì khi sai thì gặp xuống như vậy chưa rồi bây giờ mình mở lại cái này để mình thử để kỳ chai nước thử xem nhá đó, chắc chắn đó để cái chai nước suối bình thường là thấy là rộng rãi thoải mái rồi đó là mình nghĩ là cái chai um, nước kia của mình là cũng ok luôn hơi chật nhưng mà vẫn hợp lý không cần phải tháo cái đáy này ra à, chưa đó cho vào là ok rồi rồi thêm một cái điểm nữa là với cái thiết kế đề ly như thế này á à, những cái dòng ghế mà mình để ý là director chair hoặc là những dòng ghế mà recliner á, thì nó có cái thiết kế để ly như thế này các bạn sẽ có những cái ly mà à, đi camping như thế này là cái size này là cái size uh, standard nha đó thì mình không biết là cái ly này để vào đây nó có vừa không tại vì cái thiết kế của nó là nó có dành cho những cái ly có quai thì mình sẽ thử cho mọi người xem nó nha à không vừa và cái ly này không vừa thì mình nghĩ cái thiết kế để ly này á là cho những cái ly mà cái đít nó thon gọn vào một tí thì chắc là để vào đây thì nó sẽ để được còn như cái này thì chỉ để trên này thôi đó rồi bây giờ gập ghế lại nhá đó thì cầm ở trong này nè cầm đó dừng nó lên xong là gập xong cái ghế cái ghế này á, thì sẽ không có cái túi rồi bây giờ cái ghế này là mình đã review xong mình sẽ để lại vị trí cũ nhá tiếp theo mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế Coleman à, cái ghế này là cái dòng game đây bây giờ thì mình thấy bán trên à, thị trường nữa đó ghế này á, là ngày xưa mình à, mua ở à, à, trên Facebook Marketplace á, như này mình nói thì sử dụng là là cùng thời gian cũng khá dài rồi chắc ờ, hơn 2 năm rồi đó thì nó rất là rất là tốt luôn nó cũng không để nổi nắng đó nhưng ngồi thì ok thì cái này có thể cái armrest có thể adjust lên xuống được và cái ghế này á là nó đi kèm với cái um, cooler bag nữa nhưng mà tụi mình không sai cái cái đấy cho nên là đã để ở nhà rồi đó thì cái ghế này á, là đặc điểm là có hai cái um, chỗ để ly đó thì sau khi á cái ghế đầu tiên của tụi mình cái ghế Wanderer nó uh, bị hư á thì mình cố sửa để sai một thời gian thì sau đó thấy cái này rẻ cho nên là mua luôn upgrade lên cái này là cái ghế này là với bọn mình là cái ghế thứ hai à, thế hệ thứ hai trong cái uh, thời gian đi camping đó để được hai uh, cái ly rồi um, nói chung là ngồi hai năm rồi mà vẫn chất lượng vẫn ok đó và cái lỗi mà bị hư ở sau này thì nó không bị ở cái này cái này rất là chắc chắn luôn đó rất là cứng và cái ghế này này là có cái cái á, là đệm lưng ở đây thì à, vợ mình á, là vợ mình lấy cái túi mà của cái ghế này trong này có cái bóng nha mọi người cái xốp đó vợ mình lấy cái túi của cái ghế này đệm vào trong um, cái phần đệm lưng này cho nó dài hơn nữa đó thì bây giờ cái túi này là túi của nó này yeah, nó sẽ to hơn cái ghế Wanderer một tí thì mình sẽ gập cái ghế này lại cho mọi người xem đó gập ghế này là cũng gọn thôi chưa yeah. rồi cho cái đầu vào trước xong thắt cái dây là xong đó thì như mà người thấy á, nó sẽ to hơn cái ghế đầu tiên mà mình review cho mọi người xem đó nhưng mà nó sẽ ngồi thoải mái và chắc chắn hơn nhiều đấy giá của nó giá gốc là mình nhắc lại là 65 đồng nhá rồi mở ra lại cho mọi người xem nhá rồi cho cái túi này vào cái phần đệm lưng để cất cho nó khỏi bay luôn lại đó, ghế này ngồi nó cũng thoải mái nhưng mà cái vấn đề tiếp theo á là cái lưng của nó là nó vẫn hơi hơi bị trùng cả cái lưng xuống á thì những ai mà bị đau lưng ngồi cái ghế này mà cả ngày á sẽ có vẻ là khó chịu đó rồi bây giờ á, mình sẽ thử cái um, cup holder này xem để được những cái gì nhá đầu tiên thì mình sẽ thử một cái chai nước suối size standard cho vào đây rộng rãi thoải mái ok rồi tiếp theo là cái chai này về cái đế này không cho vào được chật thử thả ngoài này ra xem ừ, nếu muốn thì để được nhưng mà not ideal đó tại nó xuống được sâu yeah nó kẹt cứng cái này là thôi vậy mình là không để được rồi đó rồi còn cái ly có quái này thì sáng thử luôn tại vì nó không thích hợp với những cái như thế này đó yeah, là chỉ cái ghế này là chỉ để được um, chai nước suối bình thường thôi ok rồi vậy là review xong cái ghế này cho mọi người xem nhá tiếp theo mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế là Cascade Mountain Tech là mình mua ở Costco ghế này á rất là nhẹ luôn này, rất là tiền lời luôn thì cái ghế này á là ban đầu mục đích tụi mình mua là tại vì nó tiền lời nhẹ và hơn nữa cái giá ở Costco nó rất là cạnh tranh cho nên tụi mình mua để dành vì cái ghế này là mình mua là để à, đi à, câu cá thì một cái ghế là mình sẽ để ở nơi cái chỗ mà mình ngồi ăn hay ngồi chơi rồi còn cái ghế này mình sẽ vạc ra cái chỗ mà mình à, sẽ đắp cân câu cá và ngồi đó để để um, câu cá thì nó rất là tiền mình khỏi phải xách những cái ghế khác tới rất là nặng nề chưa thì cái ghế này ngồi xuống thì nó nó nó ôm cái lưng cái loài này á, là nó rất là ôm lưng luôn cảm giác cái lưng rất là thoải mái bạn ngồi cái ghế này rất là thoải mái nhưng nó bi line cái là nó không có cái armrest đó à, là kiểu nếu mà ngồi chưa quen á ngồi mà hay mà mà mà có armrest á thì ngồi ghế này nó nó không thoải mái lắm nhưng mà mình ngồi cái này này thì nó có cái cái um, đệm ở nơi cổ nó rất là thoải mái nếu mà các bạn ngồi ngả ra như thế này ngồi mà cầu cả là perfect luôn á đấy thì cái ghế này á là nó sẽ không có cup holder hay không có cái gì hết nhưng vì nó mục đích là cho những người hiking cho nên nó gọn nhẹ là cái yếu tố đầu tiên cho nên những cái thứ đó mình không có complain đấy thì ví dụ như muốn uống nước thì để chai nước xuống dưới đất như thế này là cũng không có vấn đề gì cả đó nhưng mà mình ngồi ghế này mình thấy nó cũng đung đưa một tí xíu là không biết cái purpose của nó là như vậy hay là sao nhưng mà về cái feeling mà ngồi cái ghế này á, nó ôm người là cảm thấy rất là thích luôn á đó. đó thì với cái giá 50 đồng và mua để mà mục đích là để ngồi để câu cá thì ok không có vấn đề gì cả đó rất là nhẹ luôn cái ghế này á thì gắn vào á, nó không khó nhưng mà nó hơi khó chịu một tí là nó sẽ tháo ra như thế này này dưới này nó có hai cái lỗ để cho cái que này vào đó rút ra thì khi rút ra hoặc là khi gắn vào á này các bạn xem này là mình phải dùng một chút sức này đó ô thấy chưa là mình phải dùng một chút sức để gong để kéo cái cái cái cái tấm bạt này vô cái lỗ này đó cho nên là nó hơi khó nhá chưa dạ, yeah, đút nó vào là ok này đấy rồi bây giờ mình sẽ tháo cái ghế này ra và cho nó vào trong cái bao cho mọi người xem nhá đó đến này cả nhá rồi đó vậy là xong cái phần ghế ngồi nhé để tháo cái chân này ra cho mọi người xem nhá đó nó có mấy cái sợi dây là nối lại với nhau như thế này chưa yeah. ơi cái que dây này tháo ra thêm cái nữa nè rồi ha đó xong là có cái sợi dây này này là buộc lại như vậy rồi giờ là mình sẽ lấy cái vải lúc này á quẩn xung quanh cái này rồi cho vào cái túi của nó cái này làm quen là ok không để nổi khó đây là thanh nhỏ nhỏ gòn như thế này thôi đó thì nếu mà đi cắm trai á thì mang theo cái này để mà ai muốn câu cá thì cũng không sao cả là nhẹ à, các bạn di chuyển nó khỏe hoặc là các bạn mà đi leo núi á là mang theo cái này để gắn dưới ba lô này này đó nó có mấy cái, cái clip vào gắn dưới ba lô là cũng hợp lý luôn rồi bây giờ mình sẽ mở ra lắp ghép lại cho mọi người xem một lần nữa nhá đây mở túi ra này đó tháo cái lớp này ra trước chưa đây mở mấy cái này ra đó cứ cho nó bung lùa thôi rồi gắn vào làm quen á gắn cũng nhanh lắm yeah dạ. rồi đó xong rồi hợp lý chưa rồi bây giờ cho cái lớp ghế vào này thì mình sẽ đục phía trên vào trước đó kéo căng xuống này rồi chưa cho một cái vô đây rồi xoay qua bên này giờ cái cái này á là mình cái khó này kéo căng cái này đụt vào là xong đó còn một cái ghế để ngồi câu cá hoặc là đi hiking Tuyệt vời Êm Đó Chỉ có một cái nhược điểm của cái ghế này mình thấy á Là khi mà có trời gió to á Là cái ghế này nó sẽ bị đổ Tại vì cái, ờ, cái, cái base của nó, cái đế của nó Nó không được rộng như những cái ghế khác Cho nên gió to là nó sẽ đổ Rất là dễ đổ luôn hey, Người thấy không? Tại nó nhẹ quá yeah. hey, Nó nhẹ lắm cho nên là thường thường mà hôm gió to là mình cũng không không không uh, lắp cái ghế này làm cái gì hết đó rồi là review xong cái ghế này cho mọi người nha tiếp theo mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế hexagon uh, ở uh, ờ, cây mạc luôn cái ghế này là 39 đồng đây cái ghế này á oh, ngồi nó chịu xuống nó thấp xuống ngồi nó đã ghế này mà kiểu mà ngồi relax á tuyệt vời luôn đó nhưng mà um, ghế này thì kiểu kỳ thiết kế của nó nó sẽ không có cái armrest cho nên cái tay của bạn phải để vậy thì nếu mà để lâu chắc là bị mỏi vai mà mà hai vai đó nếu mà để thẳng xuống như này thì thì uh, nếu mà mấy người vai rong thì thấy nó kiểu nó bị eo hẹp á đó nhưng mà ngồi thì thoải mái cái nhược điểm của cái ghế này là không có cái chỗ để ly thì như cái ghế hai kinh kia là uống nước thì phải lấy lên đó cũng không có vấn đề gì cả đấy nhưng mà thoải mái ngồi ngồi ngồi chiếu thoải mái lắm rồi bây giờ gặp thử cho mọi người xem nhá này cái cái cái cái đỡ đâu nó dây như vậy mà là cái này ấy, chỉ cần gập lại như vậy là xong thêm một nhược điểm nữa mang đi ấy, là nó sẽ bị cong kênh như thế này thấy chưa đó là dây nữa đó và nó không có cái túi để mà mà, mà cover lại nữa đó thì đây là cái ghế từ cây à, mạc Tiếp theo nữa mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế là của Austral Cái dòng ghế này là dòng Getaway Deluxe nhá Ghế này á, là cái feeling của mình là nó rất là chắc chắn, rất là solid luôn à, Ngồi nó êm, ngồi feel nó sướng Đó Những cái dòng ghế này á, là ngồi nó đã lắm là cái qua cái cảm nhận mình thấy á là nó có cái chỗ để ly là bừa này thấy chưa rồi á bên này á là nó có một cái túi để đô này đó là cái này cũng thuộc dạng là giống như cái túi mà uh, cooler bag luôn nhưng mà size nhỏ thôi và trong cái ghế này là con cho một cái cái mở bia dành cho những bạn thích uống bia này đó là để dành trong này luôn đó hợp lý chưa rồi là trong này mình nhắm chưng á chắc để được khoảng một hai ba cỡ khoảng ba lon bia theo mình nghĩ mình chưa thử nhưng mà mình nghĩ là như vậy xong kéo lại là hợp lý rồi bên này là có một cái ngắn để đô này để những cái cái nhỏ ừ, not bad đó để được nhiều thứ lắm giống kiểu sạc điện thoại với đô để mấy cái cục uh, power bank để mà sạc điện thoại ở đây yeah. rồi bây giờ mình sẽ thử để ly vào trong này cho mọi người xem nhá để uh, mấy cái chai nước đây chai nước suối bình thường cho vào rộng rãi thoải mái đó ok chưa cái ly này cho vào đây là chắc chắn không được rồi rồi bây giờ cái chai nước này thermo này cho vào perfect luôn nó vẫn còn rộng nữa thì mình thấy là cái ghế này là quá êm quá hợp lý so với cái giá của nó mình sẽ gặp cái ghế này lại cho mọi người xem luôn và quên nói với mọi người là ở sau nó có cái chỗ để đô luôn này đây là cái túi của nó nha mọi người mình sẽ gặp lại này đó Rồi kéo cái này lại Xong Rất là gọn lè luôn Mà cái sái này mình thấy á Là nó chỉ bự hơn cái ghế Coleman của mình một tí xíu thôi Nhưng mà ngồi nó rất là chắc chắn Và nhiều chỗ để đồ nữa Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem lại Rồi cái túi này á Mình sẽ gập lại Để sau lưng ghế Để tránh khỏi bị mất mát gió thổi bay nhé thì sức chịu đựng của cái ghế này là có thể ngồi lên được 200 kg nhá tiếp theo thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem cái ghế cái ghế này là cái ghế cùng của Austral như cái ghế bên kia luôn nhưng mà cái dòng này là dòng Commander đó thì cái ghế này á là trong kỳ à, review vừa rồi là mình có quay cho mọi người xem kỹ về cái ghế này rồi thì hôm nay á, mình sẽ không nói kỹ nữa đó ghế này là từ nãy đến giờ là mình thấy là cái ghế mà nó gọn mà nó êm nhất tại vì nó ôm được lưng rồi cái chỗ để tay á, nó sâu lịch luôn đó mặc dù cái ghế này thì nó không có nhiều chỗ để đồ đó chỉ có để được một cái ly ở đây chưa rồi à, một cái túi nhỏ nhỏ để điện thoại hoặc sạc điện thoại bên này đó chứ không có nhiều chỗ để đồ như cái ghế à, vừa nãy mình review cho mọi người nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn gặp cái ghế này á, thì sẽ ấn cái này giờ cái handle lên Thằng ngay, giờ handle lên Gập xuống Rồi Bây giờ lấy bốn góc vào Đó Rồi sau khi gập như thế này rồi á Sẽ cho vào cái túi của nó Cái túi này sẽ như mấy cái túi khác Mà túi này là phải để nó nằm ngang Đấy cái ghế này thì cái ghế này á nó sẽ hơi bự hơn chút xíu nhưng mà đổi lại nó ngồi rất là chắc chắn cho nên là mình rất là happy luôn bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem lại này chưa yeah. rồi cái này gặp lại cho ra sau lưng ghế là khỏi mất khỏi bay đi đâu hết xong rồi cho hai cái armrest ra cho vào lộ ấn xuống là ok chưa rồi cái chỗ để lý á thì như trong cái cái clip review là cho cái này vào là perfect nhá yeah. còn chảy nước thermo mình hay sai thì nó sẽ bị cứng phải tháo cái này ra cho vào là vừa khít luôn đó Ok Rồi đây là kỳ review cho kỳ ghế này của mình Rồi bây giờ đến với kỳ ghế cuối cùng Một kỳ ghế rất là đặc biệt Và mình sẽ review kỳ ghế này cho mọi người xem nha Thì kỳ ghế này á tại sao nhìn là bự như vậy đó và tại sao mình lại mua cái này thì mình sẽ nói cái nhược điểm đầu tiên của nó cho mọi người đó là cái ghế này á nó rất là nặng luôn nặng cong canh bự khó ờ, sắp xếp đồ nhưng mà tại sao mình vẫn mua và mua rồi á qua một thời gian sử dụng rồi á thì bây giờ mình vẫn ờ, không hối hận về cái ghế này mình dùng cái ghế này được khoảng một năm rồi và tới hôm nay mình vẫn không hối hận tại vì sao cái ghế này á, mà đi cắm trại á, khoảng cỡ à, hai ngày trở lên á, là mình sẽ cần cái ghế này tại vì nó rất là tiền luôn ghế này là có cái chỗ để đồ ở đây này đó gắn vào có cái bàn để đồ ở đây thì á, mình sẽ thử một cái chai nước bình thường này cho vào đây này perfect ha cho cái chai nước mình hay sử dụng nó hơi chật nha mình nghĩ là nếu mà tháo cái lớp này ra cho vào đây là vừa khít luôn đó là có cái size của nó hết rồi và mình nghĩ á cái ly cà phê hàng sáng của mình để vào đây chắc cũng được đúng rồi cũng được tại vì cái thiết kế này mình nghĩ là cho những cái ly mà ly bằng bằng à, bằng, à, sứ là có cái đít là thon thì để vào đây là nó lọt vào trong cái, cái lỗ này luôn đó thôi đó hoặc là những cái ly như thế này mà nó nhỏ hơn để vào chắc là vừa còn cái ly size này của mình size kiểu standard tiếng vừa nhưng mà mình có thể để đây được đó giải quyết được vấn đề cái lý do vì sao mình nói là cái ghế này nặng nó bất tiện nhưng mà mình mình vẫn mua và mình vẫn thích tới ngày hôm nay á là cái ghế này á là cái ghế ngả lưng ra được à, <laughs> mọi người thấy chưa nghệ thuật là ở đây chứ ở đâu đó nó rất là thoải mái và người của mình á là nằm dài nhằm năm như vậy là nó không bị đau lưng mà là thoải mái giống kiểu cả ngày á câu cá gì tại mình ít câu cá bữa ngay lắm bữa ngay cá này ít cắn câu đó thì bữa ngày mình nằm chiêu chơi với mọi người là nằm trên cái ghế này là quá thoải mái và không bao giờ bị đau lưng đó và buổi tối á nếu mà hôm nào lành lành á nằm trên cái ghế này thêm một cái tấm chăn phủ lên trên người nữa là nằm kể cái lò lửa là chiêu cả buổi tối là quá perfect luôn đó thấy chưa quá thoải mái đấy thì cái ghế này á là xuống như thế nào các bạn giữ cái tay ở đây ngồi xuống là nó tự gặp lại đó một cái tip mà mình thấy là quá thời gian sử dụng lâu rồi á là mình thấy để ngả cái ghế này ra ví dụ như chân các bạn mà không chạm được ở dưới cái này để mà bẩy nó lên như thế này á thì bây giờ phải làm sao đó thì các bạn như mình chạm chân ha rồi lấy hai cái tay này ghi ở đây là nó cũng sẽ lên nhưng mà the best á là để hai cái chân ở dưới này này đó xuống này lên này nó rất là dễ dàng luôn đó và cái ghế này ở đây là có cái lóc này đây trước này hai bên đều có cái lóc lúc mà ngả ra rồi á các bạn lóc lại đó thì cái ghế nó sẽ đi xuống được nữa nó cứng như vậy luôn đó nhưng mà với bản thân mình á thì mình không sử dụng cái lóc này tại vì á, nhiều khi nằm chiêu như vậy để đời cả cắn cấu á xong cái để khi nghe chuông là reo cái là quên mất là đang ghế đang lóc á là bật dây ghế để mà chạy đi đi đi đi giật cân là thôi cái lóc này là gãy cái là thôi cái ghế nó bị hư đó thì tha như vậy tại vì năm ngà ra như vậy như thế này này là cái ghế là chả di chuyển đi đâu cả cho nên với mình thì mình cần lóc bây giờ mình sẽ giấy gặp cái ghế này lại cho mọi người xem nhá sau này có thêm cái chỗ để đô nha mọi người đó nhưng mà cái chỗ này thường tụi mình ít sai lắm rồi trước khi gặp cái ghế này á là phải tháo cái bàn này ra dỡ nó lên xong cái á gặp xuống vậy đó cho nó vô trong này chưa để nó vào vào trong hết luôn rồi gập cái ghế này thì dễ như vậy là xong sạch lên như vậy thì cái ghế này á cái loài này á là nó không có túi đi kèm nha mọi người cho nên á, là mình phải mua một cái túi riêng để mà bỏ vào để mà lúc storage á, cho nó khỏi bụi bẩn đó đây đây là cái ghế rất là năng luôn phải xách hai tay á đó giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem này vì cái ghế này nó bự cho nên là mình sẽ không cho vào cái túi này nha Đó. gập ra là nhà như nó như vậy xong cái kéo cái bàn này ra này kéo thẳng ra trước xong dơ lên đẩy vào tập xuống cái chỗ đó là nó cứng ngắc luôn cái ghế này thì nó, nó sâu lịch rồi nó rất là tốt luôn rồi bây giờ mình sẽ để lại cái vị trí cũ đây là tổng hợp những cái ghế mà mình đã qua sử dụng và uh, review cho mọi người xem cuối cùng mình sẽ đem lên những cái ghế mà mình sẽ sử dụng trong những, cái chuyến camping của mình là những cái chuyến camping mà hai ngày trở lên qua đêm á là hai ngày trở lên cho mọi người xem là mình sẽ lựa chọn những cái ghế nào trong những cái này mà mình thấy thích hợp với tụi mình để đi camping để có cảm giác thoải mái trong 8 cái ghế mà mình review ở ờ, sau này cho mọi người xem thì cái ghế đầu tiên trong thời điểm này mình sẽ mang đi để mà cắm trại đó là cái ghế common này của mình thấy chưa lý do là nó gọn nhẹ vừa đủ và ngồi nó cũng thoải mái không để nổi tệ chưa rồi cái ghế thứ hai mà mình sẽ mang đi lựa chọn để mang đi là cái ghế của Australia này cái à, commander này của mình đó tại vì á à, nó rất là solid cái lựa chọn này là mình sẽ lựa chọn cho hai người là vợ chồng mình mang đi nha mọi người và cái ghế cuối cùng là cái ghế recliner này đó thì vì sao hai người mà mình lại mang ba ghế là một cái cho vợ mình một cái cho mình thì hai người sẽ swap uh, muốn ngồi ghế nào thì ngồi đó còn cái này á là dành cho uh, khi mình hoặc vợ mình mà bị đau lưng hoặc là uh, muốn nằm cho nó thẳng cái lưng tại vì đứng hoặc ngồi nhiều nó cũng mệt á thì sẽ ngồi vào cái này đó là cái option cho um, tụi mình còn nếu tụi mình mà đi mà những cái trip mà ba ngày trở lên á đây là hai ngày ấy mình đi cái trip 3 ngày trở lên hoặc là đi dài hạn hơn thì mình sẽ mang thêm một cái ghế này nữa để cho hai người cùng ngồi tại mình có hai cái ghế này thì cho hai người cùng ngồi cho thoải mái rồi thêm một cái ghế nếu mà các bạn có space và muốn mang theo là cái ghế này nếu các bạn muốn thôi là ghế này để mang đi nếu cho ai câu cá thì ba cái ghế này sẽ để ở cái bàn mà ngồi à, cắm trai á còn cái ghế đó mang ra chỗ câu cá để ở chỗ đó để khi mà câu cá là có ghế ngồi luôn khỏi xách tới xách lui mất công xách những cái ghế này mất công này đó thì đây là ba cái ghế mà mình sẽ permanent mang đi còn cái ghế này á là cái ghế muốn mang được mà không à, muốn mang được mình sẽ để lại phía sau này đây là ba cái ghế mình sẽ mang đi cầm tay này nhưng mà để xếp hàng cho những cái ghế mà ngồi thoải mái thì mình sẽ xếp hàng nó như thế nào nhá mình sẽ đặt cái này xuống này tại vì nó chỉ là bình thường thôi mang cái này lên rồi thì mình trong 8 cái ghế vừa rồi á thì mình nhắm ba cái ghế này là ba cái ghế mà mình thấy hợp lý nhất để mà mang đi cắm trại nó sẽ xếp theo thứ tự á là cái này á là vừa compact mà vừa có cái đủ cái độ êm cái độ thoải mái rồi cái này á nó sẽ sâu lịch hơn một tí nó sẽ giúp cho bạn đỡ đau lưng hơn một tí nhưng mà nó sẽ bị hơi cong kênh một tí rồi cái này á sẽ có cái đồ thoải mái nhất trong những cái ghế ở đây nhưng nó sẽ bị cong kênh và nó sẽ bị nặng thì mọi người sẽ lựa chọn uh, theo cái nhu cầu uh, mà mọi người cảm thấy cần thiết nhất đó như mình thì mình sẽ chọn cái ghế này để ngồi thư giãn và cái ghế này để mà ngồi khi mà cảm thấy mệt mỏi đó thì kết thúc cái video review 8 kỳ ghế camping ở đây thì nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho tụi mình và nếu mà các bạn muốn mình review thêm những cái ghế khác thì nhớ thả ở phía dưới bình luận cái thông tin của cái ghế và nếu uh, trong tương lai gần nếu mà có điều kiện mình sẽ nghiên cứu cái ghế đó và sẽ làm một cái clip review cho mọi người xem nhá thì cảm ơn mọi người luôn theo dõi và đồng hành tụi mình là YNK Adventure Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.